như em nói nó là bộ hột hoàn toàn không tan tích vậy nên là nước muối nổi dầu nam châm không hít và tất nhiên là dọi đèn trong rồi bây giờ thì em à, sẽ test thử tan tích đầu tiên là em sẽ dọi đèn đây em dọi luôn cả ba hột các nhìn này trong không ạ đó hoàn toàn trong nha các bác nhá này ở đây thì em à, thử nam châm nam thêm không hít các bác nhá và về phần nước muối thì do là vội quá nên em cũng chưa chuẩn bị được nên là em xin khất các bác nước muối nhưng mà với bộ hột này các bác khi nào mà mua hột các bác muốn thử đầy đủ tan tích em sẽ thử đầy đủ tan tích cho các bác và bao các bác là ăn thua trẻ hột sau đây thì em à, sẽ test thử một vài tiếng để cho các bác nào mà chưa biết đến bộ hột tài xỉu 2020 này các bác sẽ biết hơn về nó đầu tiên là bộ hột nó sẽ đi đều tỷ lệ 5 năm em sẽ thử cho các bác đây bây giờ nó đang ở tài đúng không ạ xỉu tài xỉu tài xỉu này các bác này được chưa ạ chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu đó là tỷ lệ hột đi đều 5 năm còn sau đây thì em xin phép được giữ tài giữ xỉu cho các bác bây giờ đang ở xỉu em xin phép sẽ được giữ luôn xỉu một chén xỉu hai chén xỉu ba chén xỉu chén này bị phản phản nhưng nó lại lên bão bão 6 tài Thấy chưa ạ? ba chén xỉu và một chén bão tài Thì bây giờ em sẽ giữ luôn tài luôn này một tài hai tài ba tài bốn tài năm tài các bác thấy sao ạ về cặp rất là nhiều đúng không ạ về cặp rất là nhiều như thế này là nó đang đợi để lên bão